trở về đây lúc đêm vừa lên răng mắt trời mưa phố xưa buồn tên gót mòn tiệm dữ hơn ngày xưa bao nhiêu kỷ niệm êm mãi một tình yêu thoáng trên tầm tay kế toán bán hàng bán hàng gì dạ bình nắp quy với thiết bị điện ồ oh, ở dưới đó luôn với bình phước luôn hả dạ đúng rồi bình phước à từ bình phước chạy lên đây dạ đúng rồi hẹn hò ăn trưa xong chạy về dạ rồi mời em gái giới thiệu dạ xin chào chị cát tường ạ à chào bạn trai đôi đối diện ha mình tên là nga mình đến từ bình phước bình phước luôn bình oh. phước ạ à, em đang làm kế toán ở công ty ờ, ô tô Nga năm nay bao nhiêu tuổi? À, năm nay em 29 tuổi 29 tuổi, ủa hồi nãy em nói em nhiêu tuổi tính? Dạ 28 Là sinh năm bao nhiêu? 91 91, 91. Dạ. Em sinh năm nhiêu? 90 90 Ồ, mình có ngại khi bạn gái mình lớn hơn mình một chút không? Dạ không, sinh năm 90 nhưng năm nay là tuổi ngọ Tuổi ngọ Hợp không? Dạ hợp Hợp hả? hợp. hợp hả? Dạ, hai tuổi này là hợp nhau nhất luôn á à, Nhưng mà em có ngại bạn trai mình nhỏ hơn mình không? Dạ cũng à, không ạ Không luôn ở bình phước em ở đoạn nào hai người trò chuyện coi biết đâu mình gần nhau sao mình ở đoạn nào hả Tín à? à ở Hớn Quảng mà Hớn Quảng hả? Đúng rồi à, Nga ở à, Bù Nho á Bù Nho à, Bù, Nho, Phú riêng á À cách nhau 40 cây số à, Từ nhà em mà qua nhà bạn Tín là khoảng 45 à, phút 45 phút cũng được, hẹn hò cũng dễ mà đúng không? Trước mắt là hồi thấy là bấm nút là hay không bấm nút gì cũng đi về chung đường rồi đó Dạ À, rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ em là hiền, dễ gần với hòa đồng đó em có sở thích là em thích hát hát không hay lắm mà thích hát không biết bạn gái bên kia có thích hát không à mình rất là thích hát và mình hát cũng được nghe được à vậy thì mình uh, anh xin uh, gửi tặng em một đoạn cũng như uh, chương trình một đoạn nhé mời tính tôi trở về đây lúc đêm vừa lên răng mắt trời mưa phố xưa buồn tên Gót mòn tiệm dư hương ngày xưa Bao nhiêu kỷ niệm êm mãi Một tình yêu thoáng trên tầm tay Xin hết à Hay. Bạn gái đáp lại liền à, Em sẽ hát tặng à, anh một bài đó là khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mở cùng một giấc, thức giấc chung một giờ, nói chung là cũng có tâm hồn ca hát như vậy là cũng phù hợp với nhau rồi ngoài ra em còn điểm mạnh điểm yếu gì nữa em thì à, vui vẻ hòa đồng và à, thích làm những cái um, cái cái um, đồ handmade á dạ. còn điểm yếu. À, điểm yếu của em thì hơi nhút nhát và đôi khi cũng hơi bướng bỉnh một tí nhút nhát mà lại bướng bỉnh thế còn trong tình trường bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi em thì trải qua một mối tình hồi sinh viên và lúc đó khi mà sinh viên đó mình đang còn à, trẻ con bồng bột nên là à, yêu nhau hai ba năm cái cũng có một số chung đột cái làm cũng không có hòa giải được rồi từ đó tới nay là rất là lâu tại sao bạn vẫn không tìm được một người nào nữa em nghĩ là chắc là chưa có duyên mình có kén chọn quá không mình có khó tính quá không em nghĩ là em không có khó tính lắm đâu có ai đeo đuổi mình hay mình có yêu đơn phương ai đó không à, dạ cũng không ạ à. không luôn em trai bao nhiêu mối tình rồi cơ dạ nó vừa con số 2 rồi chị cái mối tình mà sâu nặng nhất á là cách đây ba bốn năm rồi quen được 4 năm ờ, thôi bốn năm tại sao chia tay dạ vì cái lúc đó là mình à, em ra trường á nói chung là tìm cái công việc ổn định á nó chưa có em định là kéo dài thêm một thời gian nữa nhưng mà bạn nữ ờ, không không chờ được đó nên chia tay mấy tháng là mấy bạn ờ, bạn nữ lấy chồng luôn chia tay em quen của em 4 năm mà chia tay mấy tháng lấy chồng luôn dạ. lấy ai vậy cái người đó em có biết không dạ không có nghĩa là người ta muốn lấy chồng lắm rồi dạ. nhưng em không ngỏ lời dạ thế bây giờ lần này nếu được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân dạ có thể trong năm 29 luôn sao lần này vội vã vậy dạ không không vội vã đâu chị em cái gì cũng em quyết định nhanh lắm quyết định em phán đoán chính xác là quyết định thôi à. rồi à, mẫu người lý tưởng của em là gì à, anh ấy phải là một người à, trưởng trạng và ừ, biết quan tâm chăm sóc vợ về ngoại hình về ngoại hình thì cao em hơn em khoảng à, 5 đến 10 phân Em thì tại vì hơi lùn Cao hơn em khoảng 5 đến 10 phân Dạ Cho chị xem Em hãy đoán thử chàng trai ấy là ai Em hãy cho cô ấy một vài cái gợi ý ba cái gợi ý về em để cho cô ấy nhận ra Thích mặc áo sơ mi Thích mặc áo sơ mi Thích mang giày đen Thích mang giày đen Để anh... tóc gọn gàng Tóc tai gọn gàng Anh hơi mập đúng không ạ? Không hỏi nữa, chỉ có ba điều đó thôi Đố vui có thưởng Nói sai có phạt rồi em cứ tạm giờ cầm đó đi một chút xíu nó mở ra rồi em sẽ tự biết mình được thưởng hay được phạt còn em mẫu người lý tưởng của em như thế nào ừ, mẫu người lý tưởng em thì không có cần quá xinh đẹp chỉ cần ưa nhìn được rồi cái uh, chiều cao thì một mấy năm hai trở lên là được tóc không để quá ngắn như tóc của con trai hiền dịu lâu lâu bướng bỉnh cũng được không sao tại con gái là phải bướng bỉnh nhõng nhẽo à, rồi như đó thôi được rồi, bây giờ hãy cầm tấm hình đó lên đi Và chúng ta sẽ bắt đầu Mở cửa trái tim để xem Nhận định của bạn đúng hay sai nha Mở cửa trái tim Chào em Chào anh ạ Anh có muốn quà tặng em À, xin cảm ơn anh ạ Em cũng có món quà tặng anh ha Tặng đi, cứ tặng hết đi Mèo may mắn, chúc anh may Đúng mắn rồi. Dạ em Bây giờ có nhìn thấy ảnh không? không nhận ra nhìn như vậy rồi mà còn không nhận ra nữa đúng mà hình ảnh đôi khi nó khác với bên ngoài chứ em dạ đây đây cô gái ấy đoán em là anh này à bạn bạn thân của anh đó bạn thân thân ai nấy lo có đó. vợ có con rồi đây ảnh là anh này nè ảnh gần đứng cô gái ấy ủa cô gái này là ai đứng sát nhau quá vậy dạ bạn bạn luôn ờ à, bạn luôn có chồng có con rồi đó nhận ra chưa rồi bây giờ em muốn phạt cổ cái gì đây phạt em uh, về làm dâu mẹ anh phạt em à, về làm dâu mẹ anh ừ, trời ơi cái này khó quá cái này chút xíu nữa mới tính được nha thôi bây giờ như vậy chơi một trò chơi nha bây giờ trên tay chị tường là một sách bài ở trên này là có những cái yêu cầu chương trình đưa ra bạn nào bốc thăm rồi phải đọc lên cái yêu cầu đó và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đồng ý không đồng ý chị sẵn sàng sẵn sàng chưa sẵn sàng mời em trai trước đọc lớn lên bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn chị tường sẽ kiểm tra không làm được bị phạt làm đi ờ. ờ. làm sao ta trước giờ bà có phải là tiếp người lãng mạn không tiếp người lãng mạn nhưng mà nếu thể hiện nó bất ngờ quá đột ngột quá làm đi nếu không thì sẽ thục dầu 10 cái là toát mồ hôi luôn đó à. bạn có thể bước qua đây nhưng mà bên trong ờ quay qua đó qua vòng bên đây muốn làm gì đó em làm em muốn nói gì đó em muốn làm cái gì mà thấy nó lãng mạn chút xíu muốn làm muốn nói muốn hành động muốn ca hát nhảy muốn muốn nói gì nói nó nghe nó lãng mạn một xíu à, trước giờ em có tin vào tiếng sét ái tình không dạ cũng có anh thì anh không tin vào tiếng sét ái tình nhưng mà từ khi gặp em thì anh suy nghĩ lại cái chuyện điều đó <laughs> được nổi da gà không em có nổi da gà không em cái này chắc xạo quá à dạ, không thiệt mà chị thiệt không thiệt tôi nghi ông lắm nha à, thiệt mà nhưng mà em thấy lãng mạn không dạ có vậy là hợp lệ rồi không bị phạt mời em rồi đọc lớn lên bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào rồi đứng lên đi anh rửa rồi không sao cảm thấy như thế nào à, không chị thơm hả <laughs> tay thơm luôn hả không thơm thiệt thơm <laughs> thiệt bây giờ à, chị tường à, sẽ dành cho các bạn ít phút để các bạn sẽ tự do trò chuyện riêng với nhau và trước khi chị tường rời khỏi chỗ này thì chị tường cũng đã gọi sẵn thức ăn cho hai em ăn rồi biết là đói bụng rồi xin mời đồ ăn lên à, trước mặt hai bạn đó là tường đã gọi cho hai bạn là bò hải sản và cơm kim chi Đây là những món ăn của nhà hàng thức ăn nhanh Mr. Stick Nó nằm ở địa chỉ là 219 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận nhất Cái này là cái quán thức ăn nhanh á Mình có thể đến đó trực tiếp mình gọi luôn mình mang đi Hoặc là mình ở đâu đó mình điện thoại Chỉ cần một ít chút xíu sau thì họ sẽ mang đến cho mình còn nóng hổi luôn Mời hai bạn ăn thử món ăn ngày hôm nay chị Tường mời nha rồi chị Tường cũng ra ngoài ăn đây Nhớ vừa ăn ngon vừa cảm nhận món ăn và vừa tâm sự với nhau nha Dạ cảm ơn chị bên đây là bò này em ăn được cây không cơm không nhìn hấp dẫn đó dạ anh có hay lên sài gòn không ạ ừ. thỉnh thoảng cũng lên thường có khi một tháng hai tháng anh có bạn ở đây mấy người trong hình lúc nãy á là ở sài gòn không á à mời anh ha mời em cái bò rất là mềm dạ, cái này rất là ngon cái bữa trưa này là cảm thấy là hạnh phúc thì được gặp em dạ anh đi lên ờ, từ bình phước lên đây là từ lúc mấy giờ à lên từ sáng lên từ sáng luôn hả nếu mà em cũng làm kế toán anh cũng làm kế toán anh cảm thấy như thế nào ờ đó là một điểm chung đó nhưng mà tùy thuộc công việc có, có thể là bên em cái kế toán của em em làm khác anh cái cái toán của anh là nó đơn giản lắm nó chỉ có nhập hàng vô rồi kiểm hàng rồi làm báo cáo số liệu bán hàng rồi những cái báo cáo quyết toán cuối tháng hoặc cỡ theo chương trình thôi em có thích con trai nhậu không nói chung nhậu thì cũng được nhưng mà mình phải biết điểm dừng ờ à, trước giờ thì ít ai mà thấy anh say lắm anh chưa say bao giờ hả không anh say nhiều rồi chứ nhưng mà anh có cái điểm dừng của anh ừ, có nghĩa là anh sẽ chừa cái đường về em thích con trai hút thuốc không nói chung em không có thích hút thuốc tại vì um, thuốc hại sức khỏe lắm anh mình nhậu thì à, lâu lâu mình có thể nhậu được còn hút thuốc thì giống như là nó bị nghiền á anh không uống thuốc anh không uống được cà phê anh không hút thuốc Ủa, bình phước mà không biết uh, hút à, uống cà phê luôn hả phê. Ờ, anh uống bị say tay say cà phê đúng rồi anh uống giống em bia có say không dạ có chứ chị đang nói về tật xấu của nhau đó hả dạ quan điểm về tình yêu của hai bạn là như thế nào đối với em thì em à, muốn hy vọng người chồng tương lai của mình á là phải trung thủy mình phải biết tin tưởng nhau đặt niềm tin vào đối phương thế còn em à, người vợ tương lai em thì thứ nhất mình chỉ cần à, hiếu thảo cái vấn đề mà việc nhà đó thì có thể mình cùng nhau chia sẻ nhau mình giúp đỡ nhau tình yêu mình phải chia sẻ trong cuộc sống ha nãy giờ chúng ta cũng đã có một ít phút để nói chuyện với nhau cũng có cùng ăn chung với nhau bữa cơm thì thế bây giờ thì tường muốn trước khi chúng ta quyết định bấm nút thì chúng ta hãy nói thật lòng mình ngay thời điểm này mình đang có suy nghĩ như thế nào đến chương trình này thấy gặp nhau chúng ta gặp nhau là có duyên rồi đó còn đến với nhau được hay không đó là còn cái nợ nữa nhưng mà anh sẽ cố gắng mượn nợ của em đối với em thì em luôn uh, quan trọng thì đến chỉ duyên mình uh, gặp nhau ở đây ngồi ở đây là cũng là một cái duyên rồi nếu mà có bấm nút hay không bấm nút thì chúng ta cũng có một mối quan hệ tốt đúng không dạ. vì hơn mình đồng hương cũng gần dạ, nhà nhau đúng rồi cảm ơn em rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm ở cái nút bấm này nó rất là thiêng liêng bấm nút là hẹn hò yêu đương trai gái không bấm nút thì các bạn có thể là bạn bè gì đó tùy các bạn nhưng bấm nút là người yêu của nhau tìm hiểu để tiến tới hôn nhân chứ không phải bấm nút rồi xong rồi đường ai nấy đi là không đúng đó cái nút bấm này nha chúng ta đến đây là tìm một nửa yêu thương của mình và hy vọng tìm hiểu để trao cái duyên cho nhau để tiến tới hôn nhân có rất nhiều người đang theo dõi chương trình này trên kênh youtube à, nếu như mình không rung động mà mình bấm nút là mình sẽ mất cái duyên của mình cho nên chúng ta chỉ bấm nút bằng trái tim mách bảo có rung động mới bấm không vì lịch sự không vì một bất cứ lý do gì nhắm mắt lại hãy cảm nhận cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ cảm nhận về đối phương và hãy kiểm tra lại trái tim của mình hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian rất may mắn là trái tim đã cùng phát sáng mời bạn qua bên đây anh thì nắm tay em được đương nhiên bắt buộc phải nắm chứ không phải là nắm được hay không chúng ta đã trở thành bạn trai bạn gái với nhau rồi dưới sự chứng kiến của rất nhiều người đang theo dõi chương trình và chị tường hy vọng rằng với cái quyết định đầu tiên của ngày hôm nay đó là một cái tiền đề đó là một cái chất ờ, xúc tác để cho hai bạn có thể có được một cái chặng đường dài bên nhau hãy vun đắp cho tình yêu của mình hãy đi đến bến bờ hạnh phúc cố gắng chị Cảm ơn chị Cát Tường Tường thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn một chiếc vé xem phim